Như Lai tạm Thạng Phẩm thứ sáu lúc đó Đức Phật phóng ra đang mình một tia sáng lớn soi khắp tất cả cõi nước chư Phật vào bạn đài đúng rằng tất cả trời rồng quỷ thần lắng nghe hôm nay ta là bay ráo bạch ta người nghe ráo bạch những sự uh, của ngài địa tạng bồ tát ở trong mười phương thế giới không thể nghĩ bàn để cứu vớt tất cả tội khổ chúng sanh sau khi ta dẹp đổ thời các hàng Bồ Tát là sĩ các ông nên sử dụng nhiều phương dược để gìn kinh này làm cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi cảnh vui nước được khỏi tội khổ mà chẳng cảnh vui nước bàn khổ quả thơ thịnh nói lời xong trong pháp hội có một vị bồ tát tên là cụ quả chắp tay bạch cùng đức phật rằng nay con được đức thế tôn người khai hóa thần không thể bị bàn của ngài địa tạng bồ tát cuối mong đức như lai trong mong đức như lai vì tất cả chúng sanh trong đời sau mà nói những nhân quả của ngài địa tạng bồ tát làm đến cho người cùng trời làm cho trời đồng bạc hộ và chúng sanh trong đời sau tình vâng lời phật dạy đức phật bảo ngài phụ quảng bồ tát cùng trong tử chúng rằng lắng nghe lắng nghe ta sẽ bị rằng ông hoàn hảo sơ lược phật đức của ngài địa tạng bồ tát làm lợi cho người cùng trời ngài phụ quảng bồ tát bạch cùng đức phật rằng vâng bạch đức thế tôn chúng con xin ham muốn nghe Phật dạy sự lợi ích Đức Phật bảo Ngài Phục Quảng Bồ Tát rằng trong đời sau nếu có người thiền nam thiền nữ nào nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà chấp tay người khen đảnh lễ hoặc luyện một thời người đó thoát quả tổ phụ trong 30 kiếp là vì điều này Phục Quảng Bồ Tát trong đời sau nếu có người thiền nam thiền nữ nào vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một lần giết người một lần đảnh lễ rồi người này một trăm bình sinh lấy cũng trời đó được không bao giờ bị đọa vào ác đạo được hoặc lúc ví dụ nhà ví dụ ngài kia vượt trời đại mà sinh xuống nhân gian tổ làm một vị quốc vương không hề mất sự lời lớn còn nữa không nếu có người nữ nào nhàn chán thân đấy hết lòng cúng dường các tường phật phật cũng là địa tạng bồ tát các tường ừ, của bậc đức đã cao xuống đồng sách ngày ngày dân hoa ăn uống y phục cụm lụa rừng phan tiền bạc vật bảo cũng dường như thế mà không thôi người đó sau khi mà thân gái hiện đời trong tám nghìn kiếp không thọ vào quả nữa có người nào nữa còn là thọ thân gái trừ khi các nhà thọ thân gái để cụ đồ chúng sanh nương nơi phật cũng dường là địa tạng bồ tát và sức công đức trong trăm nghìn kiếp không thọ vào thân người rồi là nữa thân sinh đẹp lại điều này phụ quảng bồ tát trong đời sau như có người nữ nào nhằm giả thân gã xấu xí bình tật đối trước tường bộ ngài địa tạng bồ tát mà kiếm ngược định lệ chừng trong khải bữa ăn thời người đó trong hình đoàn tiếp được phát sanh và thân xinh đẹp không có bệnh tật người được xấu xí đó nếu như không nhằm giả thân gái trong trăm mười mốt đời được làm con gái nhà vua cho đến làm vương phi dùng vợ nhà quán lợi có làm con gái là trường giả có tượng màu đóng trắng xinh đẹp do nhờ lòng chỉ thành kiếm ngược định lệ ngài địa tạng bồ tát mà được phật như thế sáu quý thần của vệ là vị nữ này của quảng bồ tát trong đời sau như có người thiền nam thiền nữ nào đối trước thường của ngài địa tạng bồ tát mà trội các vị vị nhạc nhân ngang người khen cũng dường tiểu hóa một người cho đến nhiều người những người đó ở hiện tại lai được các vị thần ngày đến thường xuyên của vệ không để gặp việc gì đấy ta của người là tiểu những tái vào bất ngờ bản thân trên mất tội là vì nữ này phục quảng bồ tát trong đời sau như có người đã hoặc ác thần quỷ nào thấy cả thiền nam người thiền nữ cũng kính quý y người khác cũng dường chiếu ngược định lệ hình tượng ngài địa tạng bồ tát mà vòng khống chế là cống cỏ công đức hoặc là cống cỏ lợi ích rồi là nhắm răng rất cười hoặc là chế số lớn hoặc là chế trượt mặt hoặc là khuyến nguyện người bạn người cùng chết hoặc là khuyến bạn một người cùng chết hoặc là khuyến bạn nhiều người cùng chết dựng đến sánh lòng chế bá trong từng một niệm nhận người như thế sau khi một nghìn đức phật hiền kiếp nhật diệp đã rồi vẫn còn ở mãi trong một ác thì chiều khổ rất nặng qua quả hiền kiếp này mà được thọ thân vào ngạ quỷ một nghìn kiếp nữa bị thọ thân vào xuất sanh rồi một nghìn kiếp sau mới thọ thân vào làm người dù làm người nhưng ở hàng bần cùng hạ tầng thực nguyện nếu sức bị nghiệp ác ràng buộc không bao lâu là đọa vào ác đạo nữa này khổ quả khinh chế người khác cũng dường mà mắc tội nặng như thế cũng được là từ mình sinh khinh chế ác uh, à, khinh, khinh chế ác tiếng mà sinh vô tạo nghiệp này khổ tám tiêu tiêu trưởng lại điều này khổ quả bồ tát trong đời sống như có người nam người nào làm đó ổn nghiệp mãi đến giường của cầu sống muốn chết cũng được trong giấc chiêm bao thấy quỷ thần hoặc là thấy người thân thích trong nhà hoặc là thì bị bọn đè hoặc đi trên đường nguy hiểm hoặc là thì thấy quỷ thần cũng đi dựng đấy tại có trắng ờ, tại có à, dựng để bình lóng bình bài đóng giấc ngủ kéo rào thế tại có nắng tặng dựng để bình lóng bình bài đóng giấc ngủ kéo rào thế phạm sau cuộc đó là gió nhân nghiệp đầu với luận là khinh thích trồng đến người ờ, đó khỏi chết hoặc khỏi lành mắc thần tục của người nam người đó không biết rõ việc đó nên có thể đối được cái phật bồ tát mà tùng có tiện tùng thứ này một điểm hoặc là dàn mọc ước tiện một người bệnh như y phục nhà cửa ruộng vườn rồi được người bệnh mà lợi tiện sướng đến rằng chúng tôi đến đó họ đó nay vì người bệnh đối được tin tưởng đám vật cúng dường hoặc tạo thường thực hoặc xây dựng chùa tháp hoặc là muốn thẩm đèn nhiều thức cũng hoặc là cúng vào của thường trụ cứ lớn tiếng lớn như vậy ba lần cho người bệnh ngay giấc giả sự thần thức của người bệnh đó là giúp thời cứ một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày cho đến bảy ngày cứ lớn tiếng sợ lớn như vậy và tiền tiếng thế này người đó sau khi mạng chúng kiểu từ trước đó có vài đến năm tuổi vô giá cũng được thoát khỏi hẳn thọ sáng đầu ở đâu cũng nhớ việc đời trước uống nữa là người thiền nam từ được từ mình biết chạy kinh này hoặc bọn người khác bến chết hoặc từ mình đất vẽ hình tượng Bồ Tát hoặc mọi người khác vẽ đất người đó sống cái thằng quả báo đóng nhiều lời lớn này phục quả mình Bồ Tát trong đời sống như có người thiền năng thì đường nào đọc tùng kinh này hoặc có người khen kinh này hoặc có lòng cung kính đến kinh thời ông muốn dùng trong nghìn phương diệu kiện mọi người đọc và lòng siêu năng gợi đừng tổ chức thời có thể được nhưng công đức không thể bị bàn ở hiện tại vị lai chỉ siêu đường bốn linh là điều này của quảng bồ tát trong đời sống nếu cửa người nào trong dương ngủ hay kim bao mà thấy quỷ thần hoặc là các hình thù là lồng hoặc buồn bã hoặc rầu rì hoặc là khóc lóc hoặc tán thở hoặc hạ hùng hoặc sợ sệt đó là do cha mẹ anh em chị em vợ chồng khấn nguyện người đó có một đời người đời trăm đời người đời bị đòi và áp đảo chứ được hoặc phải không biết trong đông và thiệt lực nào để cứu vợ khổ nào nên mới bị bắt vào để người có tình cuộc chục đời trước họ làm phương tiện gì để thoát khỏi nỗi khổ nào hoặc hạ áp này phụ quả ông nên dùng sức oai thần khiến hàng quyền thuộc đó đối được tiếp thực bồ tát mà có tiếng tụng ờ, mà tụng tức là chỉ tâm tụng tức là một biến hoặc thân người khác đọc số ba biến hoặc mà biến những người mắc trong ác đầu kia những người thân tuyến mắc trong ác đầu kia khi nghe đủ số này biến xong sẽ được giải thoát không thức vụ không thể mới hiểu về được mười khỏi nô lệ là điều này phục vọng bồ tát trong đời sống như có người hà tiền hoặc tự ra tự gái những người không được quyền tự do đó nhận nghiệp được đời được cần phải sẵn hồi đó nhưng người đó khi nghe danh hiệu địa tạng bồ tát thấy hình tình địa tạng bồ tát rồi trong bảy ngày niệm danh hiệu ngày địa tạng bồ tát mà cũng biết những người đó sau khi mạc thân hạ tiền đời trong tăng những kiếp được các sanh quả bậc tướng vị không bao giờ bị lọt vào những khổ đá bạc đỏ vì một sinh con những lúc là điều này của quảng bồ tát về trong khổ sống này trong cả hàng sáu đại lời trường dạng bà la môn tất cả hàng người tất cả dòng họ những tộc khác nếu có người mới sinh không còn là con trai hay con gái ngồi trong bảy ngày vì điều trẻ đó mà tùng kính này kính một người này một miếng hoặc là thịt người khác đọc số ba miệng hoặc là nhờ trong hoặc trong bảy ngày niềm danh hiệu ngày địa tạng bồ tát và cũng vì đứa trẻ đó mà niệm danh hiệu ngài địa tạng bồ tát được bốn biết được thể đứa trẻ mới thời sinh ra đó dù đời trước đó nó có về làm chi cũng được ăn uống dễ nuôi là được thêm sống lâu còn nếu đứa trẻ đó nếu nó cực lực mà thọ xanh nó sẽ được ăn vui hơn và sống lâu hơn 12 ngày thập trái đồng tính được vượt lại vì điều này phụ quạt Bồ Tát có một tháng những ngày mùng 1, mùng 8, 14, rằm 18, 34, 8, 9, 30 10 ngày đến đây là 10 ngày kết nghiệp tội là nặng hết nhẹ nhất cử đồng niệm chúng sanh trong quả nhiên của đề không chỉ là chẳng phải tội Của nơi là những kẻ buông lúc săn bắn trồng cắp trả đám trồng đội về đời sau nếu có người ờ, nam người nữ nào đổi, ờ, trong 10 ngày đến đây có thể đổi được cái Phật Bồ Tát các vị hiền thánh đọc tùng cái này một điếu thời chỗ người đó trong bộ hướng đông tây nam bắc trong khoảng một cái tuần cũng thể xảy ra việc tai nạn còn chính nhà cửa người đó trong năm nghìn năm gặp và đạo trong 10 ngày đến đây nếu có thể tung kính là một điếu thời có thể làm cho những người trong nhà có bị mình tật bất ngờ đổi áp mật cái dịch này phụ quản vì thế biết rằng ngày địa tàng bồ tát có tâm nhìn có ức quá thần làm để cũng sống như thế chúng sanh quả duyên của đề có nhân duyên rất lớn với ngài địa tạng đại sĩ để chúng sanh nào thấy hình tượng địa tạng bồ tát nghe đến hiệu địa tạng bồ tát hoặc nghe ba chữ hoặc năm chữ trong kinh này hoặc là một bề kệ ngũ của kinh từ người đó được sự an vui lạ thường trong đời hiện tại trong trong đời vị lai được tạo sống hồi bậc kinh quyết tinh thần xứng đẹp 13 danh hiệu kinh khi nghe đức phật tuyên bài lễ ngài địa tạng bồ tát đại sĩ xong ngài phục quảng bồ tát quỳ xuống chắp tay đặt cùng đức Phật rằng bạch đức Thế tôn dù từ lâu có là biết vì đại sĩ này có thần lực cùng đại nguồn lực không thể bị bằng như thế rồi xong con muốn tất cả những sanh hiểu rõ nên con mới hỏi đức như lai vâng con cũng cũng tỉnh đến về Phật dạy bạch đức Thế tôn kinh này có tên là gì và đừng có lúc bổ như thế nào đức Phật bảo ngài của quảng Bồ Tát rằng kinh này có ba danh hiệu một là địa tạng bộ nguyện kinh hoặc là địa tạng hành kinh đến đến thứ hai hoặc là địa tạng một thầy lực kinh đến đến thứ ba do từ kiếp lâu sau ngài địa tạng bồ tát phát nguyện rộng lớn làm về chúng sanh như thế nên cả ông phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bảo tính này ngài dứt phật về xong ngài phụ quả bồ tát tiến chịu chấp tới đến lễ phật mà lui ra ha ha ha un sam mô đi so ha